hãy cùng tay chỉ lại gắn bó dài lâu xin chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh bảo hiểm nhân thọ đai chia lai Việt Nam quý vị và các bạn thân mến hôm nay tôi xin giới thiệu sơ lược về công ty đai chia lai là công ty bảo hiểm nhân thọ đến từ Nhật Bản công ty Daiichi cũng là thương hiệu tài chính về bảo hiểm lớn nhất của Nhật Bản. Được thành lập vào năm 1902 tại Tokyo, Nhật Bản, trải qua 18 năm thành lập và hoạt động, chúng tôi đã trải qua rất nhiều biến động của kinh tế thế giới. Thế nhưng, công ty Daiichi Life vẫn không ngừng phát triển và đi lên. Tính đến hết năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 63 tỷ USD Tổng tài sản mà tập đoàn Daiichi đang sở hữu lên tới hơn 485 tỷ USD. Trong khi đó, GDP bình quân của Việt Nam trong năm 2019 đạt 266 tỷ USD. Qua đó có thể thấy rằng tiềm lực tài chính rất mạnh mẽ của công ty Daiichi Life và hiện nay công ty Daiichi đã có mặt khắp trên toàn thế giới. Chúng tôi đã có mặt ở châu Mỹ, châu Âu, châu Á. Và ở châu Á hiện nay, công ty chúng tôi đã có mặt ở Hồng Kông, Singapore, Ấn Độ, Australia và Việt Nam thân yêu của chúng ta. Công ty Daiichi Life đã đến Việt Nam của chúng ta như thế nào? Daiichi đã đến Việt Nam trong một thương vụ rất nổi tiếng. Đó là chúng tôi đã mua lại công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Minh CMG Thương vụ này đã được Bộ Tài chính chính thức chấp thuận vào ngày 18 tháng 1 năm 2007. Kể từ đó, Dai Chi Lai chính thức góp mặt tại Việt Nam. Trải qua hơn 10 năm thành lập, công ty Dai Chi Lai Việt Nam đã đầu tư với tổng số vốn điều lệ lên tới 7.700 tỷ đồng và là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Cho đến nay, Chúng tôi đã rất vinh dự được phục vụ hơn 3 triệu khách hàng trong tổng số hơn 10 triệu khách hàng đang tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Qua đó, có thể thấy rằng người dân Việt Nam đang dành cho công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Life những sự ưu ái nhất định. Chúng tôi hiểu rằng để phục vụ và chăm sóc tới hơn 3 triệu khách hàng này thì Daiichi phải không ngừng nỗ lực và cố gắng. Cho đến nay, chúng tôi đã có tổng cộng hơn 290 văn phòng trên toàn quốc. Nếu chia đều cho cả nước thì công ty Daichi đang có từ 4 đến 5 văn phòng trên một tỉnh thành phố và có tới hơn 92.000 nhân viên tư vấn tài chính chuyên nghiệp trên toàn quốc. Bên cạnh đó, chúng tôi còn ký kết và hợp tác với các ngân hàng lớn. Đặc biệt là chúng tôi đã ký độc quyền với Bưu điện Việt Nam. Như vậy, nếu khách hàng có nhu cầu giao dịch thì cũng rất là thuận tiện Nói về sản phẩm thì công ty bảo hiểm nhân thọ Dai Life Việt Nam đang được đánh giá là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có những sản phẩm rất ưu việt và đa dạng nhất. Chúng tôi có những giải pháp bảo vệ tối ưu dành cho khách hàng như bảo vệ những rủi ro lớn như tử vong, thấp hơn một chút là thương tật và tai nạn và đặc biệt là sản phẩm mà khách hàng đang rất quan tâm đó chính là sản phẩm 88 bệnh hiểm nghèo và thẻ chăm sóc sức khỏe Quý vị và các bạn thân mến, theo thống kê, chỉ trong năm 2017, công ty bảo hiểm Daiichi Life Việt Nam đã chi trả tổng quyền lợi bảo hiểm lên tới 727 tỷ đồng cho 153.293 khách hàng. Cụ thể như sau, chúng tôi đã chi trả 220,5 tỷ quyền lợi đáo hạn cho khách hàng. Về các khoản thưởng, chúng tôi đã chi trả 117,5 tỷ đồng các khoản lãi chia thêm, chúng tôi đã chi trả 56 tỷ đồng. Chi trả về quyền lợi tai nạn, chúng tôi đã chi trả hơn 76,2 tỷ đồng. Về quyền lợi tử vong và thương tật bệnh viện, chúng tôi đã chi trả hơn 172,7 tỷ đồng. Về quyền lợi chi trả bệnh hiểm nghèo và chăm sóc sức khỏe, chúng tôi đã chi trả hơn 139,4 tỷ đồng. Chính vì những đóng góp rất lớn như vậy nên Kể từ khi thành lập đến nay, công ty Lai Chi Việt Nam đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn. Chúng tôi vinh dự 11 năm liên tiếp nhận giải thưởng Rồng Vàng là giải thưởng dành cho doanh nghiệp bảo hiểm tốt nhất Việt Nam. Đúng với phương châm của chúng tôi là tốt nhất rồi mới đến lớn nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã nhận được những giải thưởng dành cho doanh nghiệp xuất sắc nhất vì trách nhiệm xã hội lần thứ ba tại châu Á. Và đặc biệt hơn, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai Chi Lai Việt Nam rất vinh dự được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng 3 do trực tiếp Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng vào ngày 17 tháng 1 năm 2018. Trên đây là một số nét sơ lược về công ty bảo hiểm nhân thọ Dai Chi Lai Việt Nam. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.